Sơm mì ngửa miệng chưa? Dạ, dạ, dạ, broadcasting now. Sơm sơm mì ngửa miệng chưa? Sơm mì ngửa miệng chưa? What's the message? Jennifer hít sơm mì lên, lấy đồ phơi đầu cho mẹ liền. Làm đất. Alright, broadcasting now vậy hả vậy hả chị hai chị hai Chelsea chơi chiếc gốc này vậy hả nó cắn lộn chứ chơi hả nó cắn lộn rồi kết thúc video nha cắn lộn hả con này cắn lộn hả hả con này kìa ba kia kìa con này ơi <laughs> tại sao nay lên lưỡi hả để lưỡi mẹ